chảy lớn lầm vạt áo em tôi gặp nhau lần nào cũng vội chẳng đủ thời gian mà giận dỗi sông cầu nước chảy lơ thơ em là cô gái từ lâu anh đợi anh chờ em là cô tâm ngày xưa đến với anh giữa mùa chảy hội còn bối rối để ướt đầm và áo